và thiện nam tín nữ cũng đã đọc bài kinh tam bảo cúng dường vừa xong sau đó chư tăng có đọc bài kinh trai tăng mục đích là chứng minh cho ngày xuất bát hôm nay thì buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn nhưng theo truyền thống khất sĩ thì cái buổi nói pháp là quan trọng hơn hết để hướng dẫn phật tử trên bước đường tu nhân học phật và tiến tới con đường giải thoát đó là cái cu mang của tôi cũng như của Phật Thích Ca từ ngàn xưa tức là sáu hai tôn giáo được đưa tới cõi trời mà cõi trời thì hưởng phước mà trong phước thì có quả cái đó là cái ngàn năm thế giới của tư tưởng thế giới của quế độ thế giới của hiện tượng giới này thì chúng ta cải sửa làm sao cho nó cao thượng hơn chẳng hạn như thời buổi bây giờ thì chúng ta thấy có tám khổ nhất là thời này cái sự đau khổ nó lên đến cùng cực và cái phương tiện mà thỏa mãn cái dục vọng chúng ta cũng lên đến cực điểm do đó con người cái tham sân si càng nặng thêm khi mình có cái lòng tham rồi mà cái hột giống nó nảy mầm nhiều thì sự khổ đau càng lắm nếu cái tâm chúng ta không theo kịp thành ra cõi đời có tám khổ thì quý vị biết rồi sanh già bệnh chết thương yêu xa lìa từ ghét gặp gỡ ham muốn không được tóm lại là có cái sắc thân ngũ quẩn này đó là nguyên nhân chính của sự đau khổ nhưng mà trong sắc thân ngũ quẩn này cái nào quan trọng hơn hết thì chúng ta thấy là vấn đề giải quyết nó còn lúng củng chỉ tới Phật Thích Ca mới thấy rõ thôi thì chúng ta thấy cõi trời dục giới thì chúng ta thường nói là đoàn thực thực là ăn cái gì ăn sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ kêu là ngũ dục thì sắc đó là sắc đẹp thì người nữ thường kẹt vào cái này nhiều người nam thì tài tức là tiền bạc và cái khả năng giỏi giang, người ta người ta nói là trai tài thì gái sắc thì ai cũng không qua khỏi cái này hết rồi tới danh lợi danh là tiếng khen tiếng tâm địa vị lợi là cái tiền bạc lợi lộc cho mình để càng có danh càng cao thì cái lợi càng nhiều do đó càng con người càng chìm đắm trong cái tham lam rồi hãy tham được thì không được thì sân mà tham sân không biết thì lọt vào cái si rồi lợi ăn uống ngủ nghỉ nào, ăn uống thì muốn kiếm đồ ngon cho nên bất cứ cái gì miệng ngon miệng là chúng ta giết chúng ta không kể cái gì hết cả tới ốc khỉ cả tới những cái loài thú lớn cọp beo gan gấu gan gì chúng ta đều có thể giết để ăn để nuôi cái sự sống này đó là cái cõi khổ trồng thêm khổ do cái ngu si của chúng ta thì làm sao chúng ta thoát cái khổ này thì chúng ta thấy rằng khoa học bây giờ đang tiến triển thì thường thường trong tủ lăng nghiêm kêu thế giới này là địa tiên các nhà bác học chế ra tất cả những cái khí cụ để làm cho cái tuổi người tuổi con người càng ngày càng sống lâu hơn để rồi cái khổ đau càng ngày càng dữ hơn con người bây giờ không còn sống đơn giản nữa mà sống rất là phức tạp hưởng thụ cái cuộc sống quá quá đầy đủ cho nên cái cô cái đau khổ không có lường được mà cái tâm thì theo không kịp em mà vật vật chất càng nhiều thì cái thân tâm càng xa đọa thì trước cái sự đó chúng ta làm sao thì chúng ta thấy như bây giờ chẳng hạn con người thì không có chịu già nhất là phái nữ người nam cũng vậy thì bây giờ người ta cái nghề mỹ thuật gì đó làm móng làm meo rồi mỹ thuật sửa sắc đẹp gì đó ra rất là nhiều thì cái nó cũng hay chứ không phải dở nhưng mà do cái hay đó mà chúng ta mới tham như đây có cái cô gì đó thì sửa sắc đẹp mà thoa son rồi phấn mấy đứa em ngoại quốc đem về thì tôi cũng lầm tưởng chừng hai mấy ba mấy tuổi à cái trường hỏi cô có nó năm mươi mấy rồi mà sửa soạn cho tới giống như trẻ rồi cái tướng đi thấy cái mặt cũng là thật đẹp nhưng mà chúng ta phải dùng khoa học thường dùng cái chữ diêm dúa <laughs> nó giống như mấy cô đào hất bóng vậy nhưng một thời gian thôi rồi nó cũng trở nên già nhăn nhau thôi có người già là phải già chứ không thể làm trẻ được làm trẻ một thời gian rồi sau cái son phấn nó già còn hơn nữa thành đó có người kêu là có dục của dục giới khổ của khổ chồng thêm khổ do cái hiểu biết quá ngu si thành ra bây giờ con người bắt đầu bế tắc thì bên tây phương cái đó là nặng nhất về bên tây phương nó chế ra đủ thứ kỹ thuật đủ thứ máy móc bây giờ chúng ta muốn cái gì đó là theo ông <laughs> đồ học đó bây giờ nó chế ra cái Asimo vậy nó là còn hơn cái robot vậy nó nó có thể đi đứng nói chuyện cười giỡn làm tình và nó có thể ngủ chung với mình thỏa mãn tất cả những cái của mình thành ra con người rất thích nó nhưng chúng ta nên nhớ nó vẫn là cái máy nó là địa ngục do gắn những cái cơ quan trong đó nó hoạt động y như con người nó giữ cửa nó có thể chào có thể nói tiếng nói anh tiếng pháp cả tiếng việt luôn tiếng nào nó nói tiếng đó thì chúng ta mừng <laughs> ông, ông, ông dùng chữ mừng húng là mừng quá mừng nhưng mà chúng ta nên nhớ nó chỉ là địa ngục thôi cái lầm của phật tử là chỗ đó bây giờ đĩa băng thì không cần đến tịnh xá không cần gặp các sư nữa chỉ cần nghe đĩa là đủ rồi đó là nghe địa ngục thiết cho mình chúng ta quên là người máy giàu cho giỏi cách mấy cũng vẫn là địa ngục nó đâu có linh hồn cái khó khăn là ở chỗ đó thì thôi tôi nói sơ thôi bữa nay thì thời giờ nó cũng không có thì ở địa tiên bây giờ tức là các nhà bác học chuyên môn sửa con người cả tới bây giờ có thể thay phổi thay tim thay thận cho con người nhưng mà hạnh phúc hay không có thể thiếu máu đổi máu người khác với người hiến máu mà chúng ta nên nhớ máu thì phân biệt là máu a máu b máu o gì đó máu o thì a b gì vô cũng được hết vô được nhưng mà còn có người cũ của mình hay không máu là một việc khác mà cái dòng máu cái linh hồn trong máu lại là một việc khác chẳng hạn máu của bậc a la hán đi còn máu của người sai rượu đi mà hai cái máu nó giống nhau nhưng mà cái linh hồn trong đó nó lại khác máu là nó thuộc về sinh lý nó có sự sống chứ không có cái linh hồn trong đó mà máu của một người a la hán là một người mà nhập lưu hay khỏi trời thì cái linh hồn cái máu nó khác mặc dù cái máu vẫn giống nhau nhưng mà cái linh hồn cái từ lực nó lại khác nhau thành đã vô nhiều khi những người mà khỏe khoắn vô những máu như người cờ bạc rồi sao nó trở nên cái cờ bạc nó trở nên là con người bất thường chúng ta dùng cho bất thường thì chúng ta thấy rồi cái gì cũng không qua sự thật không qua sự thật rồi thì quý vị thấy bây giờ cái cuộc đời nó đang cái gì cũng làm giả hết đó tới mắt cũng giả mà tay cũng giả lỗ mũi cũng giả mà tới gan cũng giả tim cũng giả bên cái gì là có khi thay đồ thiệt có khi đây thay đồ hóa học thì con người trở nên một cái con người máy cả cái cuộc sống cũng vậy như hôm tôi nói có cô giữa úc đó một ngày làm ở hãng 8 tiếng trưa không có ăn nghỉ nửa tiếng ăn rồi tiếp tục làm nữa 8 tiếng mà đâu có chịu thôi Còn về làm thêm 4 năm tiếng nữa Tôi hỏi cô làm chi vậy Cô nói đặng đem về cho cha mẹ Anh em, cho bà con Rồi cho cái phường 7 này nữa Ở đây người Việt Nam nghèo lắm Cái hiểu biết mà sai lạc ngu si đó nguy hiểm cho mình Tôi nói cô cứu người ta Vì tinh thần hay vật chất Con người sống có hai cái Vật chất có thể cứu người ta sống cả đời này nhưng mà tinh thần người ta làm ác thì ta xa đọa nữa thì cô vô tình là người ta ý lại vào số tiền cô người ta sẽ làm ác thêm thì cái tội cái phước cô không có mà cô gây cái tội thành ra khi làm là phải có cái hiểu biết mà cô đắc quả chưa cô lo cô chừng chưa xong mà lo cha mẹ thì tôi đồng ý lo anh em cũng không nên lo mà bạn đạo cả tới cái tỉnh trời vinh nước việt nam cũng không nên lo lo cái đó là chỉ có bồ tát thánh người ta lo thân thể rồi người ta lo luôn được cái linh hồn cái linh hồn mới là quý khi con người mà linh hồn cao thượng người ta biết thiểu dục tri túc người ta sống đời sống đơn giản thì cái vật chất đối với họ không có thành vấn đề họ có thể sống rất đơn giản hôm qua tôi thí dụ đây có nhiều phật tử đó sống rất đơn giản mấy ông thiện nam thì như là có ông dân linh ông dân uh, dũng ông dân gì đó tôi thấy đội dân ờ, uh, hòa sống rất là đơn giản không hút thuốc không uống rượu thì nếu ăn chay tháng vài trăm ngàn là đủ thôi tôi thấy đa số đây là sống rất đơn giản những người mà giáo lý giỏi thì hầu hết là sống đơn giản tại sao tôi biết vậy bởi vì họ có thì giờ họ mới ngồi thiền họ mới nghiên cứu họ mới đi sâu vào đó mà muốn có thời giờ mà nếu ăn mặc mà sang trọng thì làm sao có thì giờ mà ngồi thiền thành ra những người nào giáo lý giỏi là đa số những người sống rất đơn giản thì phật tử phải hiểu chỗ đó còn những người xe xua chân diện là lo làm đầu tắt mặt tối thì giờ đâu mà tham thiền mà cái đạo phật tham thiền là phải đi sâu vào con người mình thì cái bài kinh sáu tháng này tôi thấy rất hay hồi xưa tôn giáo tu là cải sửa thì tôi sẽ giảng trong cái bài kinh sáu sáu này là toàn cải sửa thì đạo phật thì sao đạo phật không phải là từ chối cái cải sửa cũng như chẳng hạn bốn đường ác và cõi người trời dục giới thì sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ kia là đoàn thực ăn vật chất nhiều quá mập lù rồi bệnh nào tiểu đường nào tai biến nào đủ thứ hết chết thú quắc để hai ba ngày nó sình nó chướng rồi phải đem đi thiêu thì những người cao hơn một chút cái này là kêu thế giới của chúng ta thế giới dục của dục rồi bây giờ người ta thấy có đó sai thì mấy ông tiên cái này cao hơn tức là cõi trời sắc giới thì bây giờ ở quả địa cầu này có lẽ trên hy mã lạp sơn còn nhưng mà quý vị khó thấy họ họ thấy quý vị mà quý vị không thấy họ ta kêu là tàn hình họ đi biến một cái mờ mờ mình không thấy được cái bình bóng mờ mờ nhưng mà trong cái xác suốt mờ mờ họ thấy được cái hình tướng của mình mình là cõi trời dục của dục trời là đỡ à còn cõi người còn bốn đường ác nữa thì mình thô kệch mình ăn bằng cái đoàn thực họ cao hơn ăn bằng cái xúc thực quý vị ngồi quý vị có thể đi đến chỗ đó mà muốn đến chỗ đó thì phải giữ tám giới chứ là năm giới không có qua được năm giới quý vị bận đủ thứ hết nào lo sắc tài danh lợi tám giới người ta bỏ như cái đó người ta không cần sắc tài danh lợi người ta không cần ăn uống cái đồ mà thô tháo nữa. đồ chai cũng là một món đồ dơ không có sạch sạch hơn cái đồ mặn thôi còn họ ăn bằng cái xúc thực xúc thực là gì là cái cảm giác hỷ lạc của mình thì ở đây trong cái bài kinh sáu sáng này có nói rõ thí dụ do duyên con mắt do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức thì cái này là những cái khối lù lù thôi không có hình tướng thành ra kêu là cái cái cái cái cái cái năng lực kêu là cái bản thể rồi bắt đầu nó sao động cái nó điển ra những cái điện tử âm điện tử dương mà trong duy thức thì kêu là chủng tử âm chủng tử dương cũng như chủng tử là cái điện tử hột nhỏ nhỏ nó quay mầm trong đó cũng như là nước đó thì có H2O. MO là 16 điện tử dương, 16 điện tử âm và hydro là một điện tử âm, một điện dương nó đang quay mòng trong vũ trụ. Rồi cả trăm ngàn kiếp nó ngẫu nhiên nó mới gặp nhau. Thì cái đó kêu là H2O là vật lý. Nếu nó quay cao nữa nó chạy nhanh một cái nữa biến thành sinh lý là con mắt. Thì con mắt ráng nghe nhau nữa rồi trả bài câu số 1 ấy. <laughs> Hơi khó đấy. <laughs> nó coi số một khó để tôi giảng từ từ rồi quý vị nghe rồi mở đĩa lại nghe lại thì bây giờ nghe đây thì nghe lại nó dễ hiểu còn nghe đĩa không đừng có trông mong cái đó là vật lý thuyết cho quý vị ờ, thì thành ra cái thuyết ở trong 62 tôn giáo bạn của sáu giáo chủ đó không phải là sai nhưng mà không có toàn diện Đức Phật cũng lấy cái đó Ngài giảng tới tới rồi là Ngài đi tới cái đạo Phật thì tôi giảng quý vị sẽ thấy nếu quý vị coi cái kinh mà Phạm giống đó Có 62 tôn giáo trình bày những cái hiểu biết của các ngài Thì Đức Phật mới nói không phải sai Nhưng mà nói là lớp mẫu giáo Thì mình cũng phải biết lớp mẫu giáo Đạo Phật không có từ chối lớp nào hết Cái khó của Đạo Phật là chỗ đó nhưng mà trong cái lớp mẫu giáo trong cái sanh diệt mà thô tháo tới sanh diệt di tế đó có một cái nền tảng chung cho tất cả nghĩa là nương vào đó nó phát hiện thì cái đó bên khoa học bây giờ cũng hơi biết biết kêu đó là năng lực nhưng mà nó có thứ bốn thứ năng lực cũng là năng lực nhưng mà chuyển biến chậm nhanh liên tục rồi thần tốc thì đây mới là cái cứu cánh cuối cùng của a la hán là chuyển biến thần tốc thì trong bài kinh số 6 tôi sẽ giảng cho quý vị rồi quý vị phải trả bài tôi không có giảng kỹ tôi cứ mà lớp lớp rồi quý vị cứ nối chấp chấp nối lại với nhau sẽ trả bài trả được câu hỏi đầu tiên thành ra đầu tiên đó là bốn đường ác này là chỉ là một trạng thái lờ mờ mà lão tử kêu là hỗn độn còn trong duy thức đó kêu là vô minh minh là sáng vô là không sáng thì nó mờ mờ nó quay mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm <laughs> ở đây sương khói mờ nhân ảnh nghĩa là không có trong cái gì rõ nó mờ mờ vậy rồi nó cứ quay mãi cho đến một lúc nào nó gặp nhau nó hộp thì thành ra trần trần là cát bụi mà khoa học kêu là vật lý rồi nó quay nhanh nữa thì nó thành ra sinh lý là mắt tai mũi lưỡi thân ốc rồi khi cái vật lý sinh lý nó đụng nhau nghĩa là nó duyên khởi với nhau thì cái vật lý sẽ nằm trên sinh lý tức là sắc trần nằm trên con mắt giọng mô rồi tới cái lỗ tai cũng vậy cái âm thanh là tiếng nói của tôi tiếng chim hót tiếng chó sủa tiếng kèn tiếng trống thì cũng là vật lý đang quay mầm trong võ trụ rồi khi nó chuyển biến nhanh thì nó thành cái lỗ tai lỗ tai của người lỗ tai của chó hay lỗ tai của loài thú thì đó là sinh lý rồi cái vật lý sinh lý này cái âm thanh với cái lỗ tai này nó dính nhau duyên khởi với nhau thì cái âm thanh sẽ nằm trên cái màng nhĩ của lỗ tai <laughs> chúng ta nên nhớ cái chỗ đó à, mà có lỗ tai có màng nhĩ là không phải là nhãn thức thì cái ngạ quỷ mới mượn cái lỗ tai mới mượn con mắt phát ra cái cảm giác ngạ quỷ tức là dễ chịu khó chịu vững vững ráng nghe heo thì cái đó kêu là một cái khối lù lù kêu là hiện lượng tánh cảnh hay là kêu là điện tử hay là năng lực hay còn kêu là hỗn độn thì đó là lão tử à, thì mình nhớ danh từ nó nhiều nhưng nó giúp cho mình cái này quý vị phải ngồi thiền ạ à. chứ tôi nói vậy quý vị cũng chưa hiểu nổi đâu nghe rồi ráng ngồi lặng lẽ nhìn lại con người mình nó trong con người mình á nhưng khi yên lặng quý vị sẽ thầm hội nó cái thầm hội thì không giảng được nhưng mà tôi giúp cái điều kiện cho quý vị thầm hội thành ra với tôi là phải ngồi thiền thật nhiều mà ngồi thiền thì phải có sách vở phải có một cái số vốn thì mới ngồi được ốc ra để mà ngồi chứ không phải như cô gì ngồi để thấy hào quang đỏ hào <laughs> quang vàng không phải cái vụ đó ngồi để đi vào trí tuệ nhìn thấy cái con người mình như thật mà muốn qua như thật thì phải qua cõi trời trước cõi này không thể như thật được cõi này nó quá tệ rồi tức là đoàn thực tức là sắc tài danh lợi ứng ngũ nghĩ của chúng ta đang sống bây giờ à, thì đây tôi mới kể là bắt đầu của chúng ta đó là sắc thinh hương vị xúc đó là địa ngục vô giá chưa có cái sống chưa có cái biết rồi khi nó chuyển biến nhanh lâu đời ngàn năm trăm năm rồi thì nó sành ra con mắt tai mũi lưỡi thân ốc là kêu là sinh lý nó có sự sống thì cái vật lý này sắc thinh hương vị mới in trên mắt tay mũi lưỡi hai cái nó duyên khởi nhau thì cái cảm giác mới mượn cái sinh lý và sinh lý nó có sự sống thì cảm giác là cái tâm mượn cái sinh lý tiếp xúc với cái sắc trần trên võng mơ trên mọi màng tay trên màng mũi bây giờ mới có cảm giác dễ chịu không dễ không khó đáng nghe sao nó hơi khó mà tôi nói câu số một khó nhất cái gì qua được là qua nhập lưu rồi đi nhất dẫn lai bất lai và thánh tiếng gì tới ba dễ tôi nhưng cái này ngồi thiền chết mồ chết tổ luôn phải có thời giờ ít nhất phải hai tiếng Nào. rồi quý vị ở nhà làm đủ thứ hai tiếng chắc cặp đất mà ăn <laughs> thành ra tôi thấy người siêu sĩ tội nghiệp nhưng mà thấy quý vị dường như vẫn cố gắng sắp xếp thời khắc biểu thấy trả bài thì tôi rất mừng nhưng đó là con trâu ăn cỏ thôi còn cái nghiền ngẫm nữa là cả một vấn đề tôi mỗi lần ngồi thiền coi kinh nó một ngày có một tiếng mà tôi nghiền ngẫm đó là ngày này qua tháng khác nội cái vô thường vô ngã ba năm trời mà một đêm tôi ngồi bảy tám tiếng từ 12 giờ tôi ngồi tới 9 giờ sáng 9 tiếng đồng hồ thế mà không ra tới bây giờ mới ra bây giờ mà giảng cũng không chạy thấy bài kinh số 6 này trời ơi phải đó mình giảng theo cái này thì dễ quá đó thì vật lý sinh lý mắt tai mũi lưỡi sáu căn sáu trần sáu nội xứ sáu ngoại xứ đây là vô ngã có hình tướng ráp lại nhưng cái này chưa có hình tướng đâu tới sáu xúc là tới con người có mặt na tức là có ý chí có nghiệp thì chính nghiệp mới sửa lại còn nó chỉ là một trạng thái lờ mờ thành ra kêu đó là bốn đường ác thì chúng ta thấy là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức là ngạ quỷ mà tất cả mắt tay mũi lưỡi đều nằm trên cái đầu <laughs> phải nghiền ngẫm cái đầu hai con mắt cũng nằm trên đầu hai lỗ tai cũng vậy cái lỗ hai lỗ mũi cái miệng cũng vậy đều nằm trên đầu thì cái đầu nó phải là di tế hơn là con mắt cái lỗ tai cái lỗ mũi nó cũng đất nước lửa gió nhưng mà nó di tế hơn thành ra khi cái đầu nó nhận năm căn mắt tai mũi lưỡi thân rồi thì nó sửa lại cho rõ hơn sửa cũng không phải là sửa dùng chữ sửa là sai nó giống như cái kiến vậy, làm cho rõ hơn chứ nó không có sửa nó đâu có mặt na nó đâu có ý chí mà sửa quý vị thấy người ta đeo kiến cận thị đó ban đầu là cái kiến mát không? thì nó nhận lấy sự vật thì đó là con mắt nhận lấy sự vật rồi cái cảm giác mới mượn con mắt đó cho cái cảm giác dễ chịu không dễ không có kêu là ngạ quỷ rồi cái cảm giác này nằm ở trên đầu thì cái tư tưởng mới nương vào cái cảm giác này sửa lại làm cho rõ hơn nữa thì bắt đầu mới có hình tướng lờ mờ thành ra địa ngục là sắc trần địa ngục vô hữu gián là căn sinh lý cảm giác nhãn thức nhĩ thức tỷ thiệt thân thức là ngạ quỷ rồi tới ý thức là xuất sanh Đấy, ngạ quỷ thì có thọ người ta thường kêu cây này là ngạ quỷ nó có thọ thần mà thọ thần ở đâu thọ thần ở dưới cái rễ cái cây thì cái gốc bao giờ cũng ở dưới cái ngọn ở trên trời ta nói cái lộn ngược mày sống lộn ngược như ngạ quỷ tức là không có cái tư tưởng phân biệt chỉ có cảm giác thôi sống theo cảm giác thấy vàng thì thích thấy đồ ăn thì nhào vô không có cái suy nghĩ thì cuộc đời này chúng ta thấy có qua thời kỳ bao cấp đó thì có rất nhiều ngạ quỷ tranh giàu thì tranh giành tiền bạc rồi nhà cửa rồi giết nhau à, thì chúng ta thấy là cái tâm là quan trọng rồi tới xuất sanh là khi cái đầu này nó nhận được cái cảm giác nó làm cho rõ hơn nữa thì bắt đầu nó có sự phân biệt phân biệt lờ mờ phân biệt mà không có sự đắn đo đó là những người mà khi nói mà không nghĩ tới hậu quả muốn nói gì mà nói à nhiều khi nói rồi cái tai hại cái bắt đầu ân hận chúng ta thấy cuộc sống chúng ta thỉnh thoảng cũng có cái đó khi chúng ta buồn rầu chúng ta khổ sở với một cái sự mà ta kêu là sốc đó, bị bị bị bị cảm xúc stress bị khủng hoảng quá chúng ta giống như loài súc sanh chúng ta mở miệng nói mà chúng ta không có một cái nghiệp không có một cái suy nghĩ về cái hậu quả của lời nói mình thì cái này kêu là súc sanh rồi chúng ta để ý trong cuộc sống này của chúng ta để rồi chúng ta mới trả lời cái câu hỏi thứ nhất phân biệt nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ nhãn ái à, nhãn thức thì là ngạ quỷ còn ý xúc đó mới là thúc sanh còn nhãn nhãn thức đó là ngạ quỷ mà ý thức là xúc sanh còn nhãn xúc đó là cõi người còn ý xúc là cõi trời dục giới xúc đây có nghĩa là có cái ý chí tức là có cái nghiệp rất mạnh thì mới cải sửa thành con mắt và sắc trần tức là có con mắt của chúng ta như cây hình và sắc trần là sự vật này nó có hình tướng rõ ràng chứ ban đầu thì nó chỉ là một khối hỗn độn thôi thì chúng ta kêu là hiện lượng tánh cảnh còn khi có nhãn xúc rồi không kêu là tánh cảnh không kêu là hiện lượng nữa mà kêu là tỷ lượng tỷ lượng mà tỷ là gì tỷ là so sánh phân biệt mà thành ra như chụp mũ lấy cái hiện lượng tánh cảnh là một tráng thấy lờ mờ chưa có mắt chưa có vật lý sinh lý bây giờ thành có mắt có vật lý sinh lý thành đã kêu là tợ tỷ lượng mà nếu tợ tỷ lượng này trong một cái cộng nghiệp chung thì kêu là chân tỷ lượng tất cả đều thấy giống nhau thì cái cảnh kêu là tợ đối chất dai mượn đới là đèo theo mang theo nhưng mà sửa hết trơn rồi nó không có hình tướng mà giờ sửa thành đã có hình tướng theo cái nghiệp của từng loài từng chúng sanh đó vì hiểu không để sao tôi giảng lại nữa <laughs> rồi tôi nói cái câu đầu này có nhất đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền tôi nói thì quý vị có thể hiểu mang máng cũng giống như con trâu ăn cỏ còn thành thực xương máu của mình quý vị phải về làm chắc cả tháng hai tháng thì quý vị mới có thể hiểu được nó mà kêu là thầm hội hội là hiểu thầm là một cách âm thầm trong cái lặng lẽ này mình sẽ thầm hội nó một khi quý vị giảng ra người khác cũng khó tiếp thu nhưng mà nếu quý vị thầm hội sâu xa thì quý vị giảng người khác dễ hiểu hơn tức là cái định lực quý vị cái này tôi muốn giảng mấy lần mà tôi giảng không chảy tôi xin thưa vậy tôi biết tôi nghiền ngẫm ngồi thiền lâu cái tôi thấy là giảng rất dễ nhưng mà khi ra gặp quý vị rồi <laughs> nó mất hết mỡ hôm trước là tôi muốn kêu một số gạo cội xuống để tôi giảng cái chỗ này khi tôi đi uh, ngoài dàm ở ngoài biển đó tàu chạy đó là tôi thấy rất là rõ rồi thôi buổi sau về tôi cũng kêu một số gạo cội nên là bên mấy cô cũng đó mười mấy người bên nam cũng có bốn năm sáu người đó thì những người đó tiếp thu được nhưng mà tới bữa sau rồi thì giảng không chạy <laughs> nó không thanh tịnh nhưng mà giờ nó thanh tịnh gặp cảnh ba la thì cái thức mình quá trong sáng thì mà thấy nó rõ ràng mình giảng diễn giảng dễ thôi nhưng mà về đây rồi đụng cảnh đụng này đụng kia rồi nó phức tạp cái lại <laughs> nó mất giảng không được rõ nữa rồi thôi thôi tôi nghĩ rồi bữa nay tôi tính giảng nhưng mà tôi thấy cũng làm như nó cũng không chạy nữa nhưng mà giảng vậy vài lần thì tôi bắt đầu tôi nói nó rõ hơn thì phật tử về cố gắng ngồi thiền à, nghe lại những cái này thì cái nhãn thức là ngạ quỷ thật ra không có nhãn thức nhĩ thức không có mắt và sắc rần cái này là do ý xúc sửa nó mà xúc đây có nghĩa là nghiệp hay chúng ta kêu là mạt na hay còn kêu là ý chí hay là kêu là thức thứ bảy <laughs> nhiều danh từ tức là có một sự cải sửa cái hiện tượng giới này theo cái nghiệp người cái nghiệp người nhưng mà chưa có kinh nghiệm thành ra cái cải sửa nó còn non nớt tức là từ nay bắt đầu có dây thần kinh trong sắc thân của chúng ta thành ra loài ngã quỷ cây này chưa có dây thần kinh nó lấy cái xác thân làm cái cảm giác là cái linh hồn của nó chính là thọ cảm người ta nói cây có thọ thần đúng đó khi cây cây này chết thọ thần còn sống nếu thọ thần chết là cây cây tiêu luôn nó trở thành vật lý còn nếu thọ thần sống nó sẽ đi mang cái thân cây cao hơn còn nếu cái cây mà cả trăm năm thì thọ thần nó mạnh vô cùng chết cái thọ thần này mang cái tư tưởng là súc sanh chứ không còn thọ thần nữa cái sự tiến hóa là vậy Ờ, quý vị ngồi suy nghĩ rồi quý vị sẽ thấy sẽ thấy chứ tôi không thể chỉ như thế nào cứ yên lặng đi quý vị nhìn lại trong tâm mình nhìn lại sự vật ở bên ngoài giống hệt nếu mình sống với cái tình cảm mà lờ mờ thì mình giống như cây cây này chỉ tìm nước uống tìm ánh sáng thôi còn cái phân biệt là không có tôi nói người này mày là thứ đồ quỷ quỷ đói thì giống như cây này nó chỉ tìm nước nó nó sống tìm ánh sáng mặt trời nó ra ra chứ nó không có di chuyển được cái cây nở ở đâu ở đó nó có di chuyển thành ra cái đầu dưới đất mà cái đích chổng lên trời ta nói lộn ngược thì chúng ta có ngài du lan là ngài giải đảo quyền mở cái ếch lộn ngược của những người ngạ quỷ những người chỉ biết có ăn mặc ở bệnh không nghĩ về tới cha mẹ hết đánh cha đánh mẹ kêu là phạm tội ngũ nghịch thì cái tâm người này sẽ thấy những cái hình phạt mà do chính họ tạo ra chứ không có địa ngục nào hết nhưng mà có đối với những người ở ngạ quỷ thì chúng ta phải hiểu cái đó tất cả các cảnh giới đều treo trên đầu một cái tâm niệm cái cô gấm có thuộc cái câu này có nhắc hoài cái câu này là câu mấu chốt của duy thức học cái tâm mình sao thì cảnh giới nó hiện ra y như vậy nếu tâm ngạ quỷ thì cái cảnh giới tiệm ra nấu giặt dầu sôi khưa xẻ cắt chặt thẻo từng miếng thịt có hay không nếu nó có là trật nếu nó không là sai thì chúng ta phải hiểu cái đó thành ra cảnh giới đau khổ đừng có trách ai hết đó. trách cái tâm mình quá đen tối thành ra phật ngày khôn ngày nắm cái tâm thành ra cõi trời ta khôn hơn cõi trời dục giới thì nắm cái thân à, thân hư thân đẹp thì phải vào mỹ diện cắt cải sửa thay mắt thay mũi cái miệng méo thì thay làm cho miệng nó nó đẹp mắt một mí thì làm cho hai mí như cái cô gì đó cô <laughs> mắt một mí nó có xấu cô nói nó mắt hai mí đẹp hơn xưa rồi cổ đi cắt con mắt mổ con mắt mổ thành tới lên Sài Gòn những cái mỹ viện có có học có bác sĩ này kia mổ ở Trà Vinh mà cô này chắc không rành học lương mứa rồi mổ thì nó về nó thành bốn năm mí tức là <laughs> sao nó không lành nó lỡ mà không biết chắc cổ ăn nếp bằng gì nữa nó lỡ ba bốn mí cổ vô đây gặp tôi cổ khóc tôi nói là cô muốn muốn một mí cô không chịu muốn hai mí bây giờ bốn mí còn đẹp nữa à cô <laughs> hai <laughs> mí đẹp thì ba bốn mí còn đẹp hơn nữa thành ra cái nhận thức ngu si của mình làm cho cuộc đời đau khổ cái tóc đen mà già thì nó phải bạc phải trắng chứ già biểu nó làm sao <laughs> già muốn nhuộm cho đen còn đen thì cũng được đi không muốn đỏ rồi có người nó muốn kỳ khối cái môi mà mình khỏe trong mình thì nó màu hồng nó đỏ mà hãy tới tái mét thì phải thoa son thì thoa son rồi mai mốt chùi nó mất thôi mình chăm nó kêu cái gì mà tôi không nghe cái gì kêu xăm à, kêu xăm nó còn xăm thì chùi không ra tới chừng già rồi rồi tám chín chục tuổi mà có môi còn đó không như cái cái cô gì đó cũng vậy đó còn cái cái chân mày mà xăm được nó tôi không ngờ của sinh thọ tám giới rồi tôi chứng minh chừng lợi thì thấy có mười đỏ chói mà cái chừng mày thì con gieo mà đen thui tôi nói trời ơi cô cạo cái đầu trọc mà sao có chân mày cái môi cô nó đỏ ao sao đỏ <laughs> cô chùi bỏ đi cô nó đâu có chùi được chứ tôi nói gì cho môi son người ta tho người ta chùi bỏ không được sao cô nó không phải cái này không phải là to son rồi cái chân mày của bà bữa bà lấy lò nghẹ bà quẹt xong mà nó thôi dạ toàn bà nói không con xâm lấy sự thì có chết thôi chứ còn không có làm mất được tôi không biết xâm là cái gì sao tôi hỏi mấy ờ, thiện nam mới xâm là cái gì nó giống là xâm mình vậy đó sư xâm vô mình con rồng con phượng này kia mấy ông thanh niên đó thì cái này cũng xâm vậy chết thôi chứ không có mở không có chùi được thì chúng ta thấy mình có một cái ngu thành đã đức phật muốn làm sao cho mình có một cái thông minh một cái sáng suốt mà thông minh ngài còn không chịu nữa ngài muốn cho mình có trí tuệ vậy trí tuệ thông minh nó khác nhau làm sao thì đây tôi giảng để quý vị biết là cố gắng làm phật đừng có làm trời Đó, nói bà trời bà tiên ở đây nhiều lắm <laughs> mà nhất là cô tôi tôi nói thẳng rồi hỏi cô tôi để làm gì còn nếu kiếp sau làm hoàng hậu tôi nói trời đất bao nhiêu công phu cái tôi bỏ hết hoàng hậu có sung sướng gì đâu tôi nói bà lão ăn mày cúng hai xu dầu kiếp sau làm hoàng hậu thì con bây giờ làm công quả rất nhiều thì tự nhiên là hoàng hậu dễ đối đó đâu thì con con làm phước được phước báo thì hoàng hậu thôi giống vua lương đỡ đế làm vua cũng đội cái nón cho ông phật mà ông phật bằng xi măng đó mà cái tịnh cái chùa nó dột rồi ông thấy ước mình ông phật mới lấy cái nón đội mà kiếp sau làm vua rồi đi nhốt mấy con khỉ mà nó ăn cái đồ ăn của ổng ổng đem lời ổng đi đốn thì ổng treo đó nó ăn mất tiêu tới ổng rình coi thấy ổng rượt nó chạy vô ổng lấy đá ổng lóc chết queo thành ra làm vua mà sao bị giặc hoàng sao là mấy con khỉ nó lên <laughs> đó thì nó nó dí ổng thì tên chết ở đầu núi rồi quả báo thành để hãy có phước thì có tội có ngày thì có đêm làm sao tránh khỏi cái đó thì chúng ta thấy rằng chỉ có đức phật mới tránh khỏi thôi mấy ông tiên thì khôn hơn bây giờ cái thân nó ảnh hưởng tới cái tâm thân nghiệp khẩu nghiệp sửa thân sửa gì hết trơn rồi cái tâm mình sợ sáo tâm mình lo sợ thì nó làm cho mình già thành ra cái tâm là chết một người mà không lo lắng gì sống trong hoàn cảnh an vui hạnh phúc ngồi thiền tu thiền này kia vui vẻ thì con người đó trẻ nhưng mà trẻ cũng giới hạn thôi 500 tuổi, 800 tuổi, 1 ngàn tuổi còn trẻ măng như đứa con nít Nhưng mà hai ba chục ngàn cả triệu tuổi cũng phải già cứu thôi Chứ có là cải sửa cái tâm thì cái thân nó cải sửa theo Thành ra giai đoạn thứ hai là tu cõi trời sắc giới à, quý vị phải niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm khỏi còn niệm phật đầy ở lại da nó tràn ra quý vị không còn ăn bằng sắc thân này nữa quý vị có thể đổi 7 ngày 7 ngàn năm 700 năm 7 triệu năm ăn bằng cái hỷ lạc thôi thì cái này nữa tôi nói sâu hơn chỉ nói sơ thôi Nha. thì 7 ngàn 7 triệu năm rồi cũng phải chết cái tuổi thọ vậy thôi nhưng mà sướng là chết nó không có thúi có gì tàn hình nó mất thôi tôi muốn đi là tôi bắt đầu biến mất nếu mà sanh về cõi trời dục giới thì hiện ở cõi trời dục giới còn nếu tôi biết tôi tu lên cõi trời sắc giới thì mất ở cõi trời dục tôi sẽ sanh lên cõi trời vô sắc vô sắc thì cao hơn cõi trời dục giới chúng ta sống bằng cái sắc thân bên ngoài mắt tai mũi lưỡi thân cho nên chết là cái nó thua quá còn cõi trời sắc giới họ bỏ sắc thân bên ngoài họ sống mà sắc thân bên trong tức là dây thần kinh thị giác thính giác khứ giác vị giác xúc giác cái này 8 tiếng mới chết thiệt mà khi bỏ thân bên ngoài rồi họ sống với cái này thì họ ăn còn cái hỷ lạc tôi đã có giảng rồi sơ nhị thiền cái hỷ là thân bên ngoài là cái mừng cái lạc là thân bên trong là cái vui À, thì sống với cái đó nước miếng nó xuống ta ăn bằng nước miếng và ta thở bằng không khí à, thì cái hỷ lạc nó khỏe trong người chúng ta bây giờ quý vị luyện được nhưng mà không có thầy coi chừng điên chúng ta có coi khoa học học tới lúc 12 đó về sinh lý chúng ta biết hồi chúng ta trong bụng mẹ chúng ta không có ăn đứa bé nằm trong bụng mẹ chỉ ăn cái cuốn rúng kêu là cái nhau của người mẹ tới chừng mà nó đẻ ra nó khóc tiếng khóc chào đời đó thì bắt đầu nó phải thở bằng không khí nó ăn bằng không khí thì phải có đoàn thực còn hồi đó là ăn bằng cái khí nội tức mà nó đứt ở chỗ cái miệng với cái hậu môn ta chúng ta kêu là cái độ đứt đó chỗ đó mà khi đứa bé nó hở cái hậu môn rồi cái miệng nó khóc lên một cái rồi thì bắt đầu là nó ăn bằng không khí bắt đầu xuống trần gian ăn bằng đoàn thực còn cái kia nó ăn bằng cái xúc thực tức là ăn máu huyết của người mẹ rồi khi mà đẻ ra phải cắt cái cuốn rúng là cái nhau cắt rồi thì bắt đầu nó sống cuộc sống mới cuộc sống đau khổ của nó lìa khỏi người mẹ rồi thì chúng ta coi tôi coi đồ ngọc đỗ ngọc giết rất rành à, thì cái đó rất hay còn mấy ông tiên ta cao hơn ta ngồi ta ăn bằng cái xúc thực tức là cái cảm giác hỷ lạc thì nhập vào sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật cõi đếm thì chưa đi vào định được tới chừng nào nó tràn đầy ai lại gia từ ai lại gia nó phát hiện ra rồi tư tưởng tống vô cái này quý vị cũng chưa rành ông tôi hỏi mấy tay gọt cội không à khỏi cô không rành <laughs> cái mà từ ai lại gia phát ra đó là chúng ta kêu là hiện hành rồi từ mà tư tưởng tống vô chúng ta kêu là quân tập thì cái này kêu là tu bằng vọng tâm có tác ý có cố ý trong đó tức là mắt đừng nhìn hình tướng mắt đừng nhìn sắc ngoài nhìn hình tượng phật tai nghe tiếng niệm phật mũi ngửi mùi hương miệng niệm thầm theo và cái tâm nhớ nghĩ tưởng tới phật tống cái chuẩn tử vô đó thì trong này nó có chuẩn tử sẵn chuẩn tử ác nó tiêu diệt chừng nào nó đầy rồi từ nó tràn ra cái này là niệm phật bằng linh hồn tức là bằng a la gia kêu là hiện hành không có tác ý nó hồn nhiên nó tràn ra thôi thì cái này là chân vọng hòa hợp còn mắt tai mũi lưỡi tập trung vào đối tượng niệm phật kêu là vọng hoàn toàn thì khi hai cái này nó giao lưu với nhau vì kêu là nhị thiền định sanh hỷ lạc mà nhiều nhà sư giảng đây là bát nhã đây là thánh a la hán trật lất láng không phải dễ đắc vậy đâu không phải đâu cái này mới nhị thiền sắc giới nhưng mà nếu phát nguyện tự lực có thể sanh về cõi trời còn a di đà ơi con không muốn về cõi trời con muốn về cõi phật thì a di đà ok dẫn về liền cái định lực mình quá mạnh nếu mình kêu một cái là động tâm tới Ngài là Ngài phải xuống Ngài đưa cái bông sen và hào quang Hào quang chứ không phải là là bằng bằng dục giới không phải là bằng vật lý sinh lý nha mà hào quang này nó thuộc về sắc na nó thuộc về trí tuệ tạo thành chụp không dính dường như có hào quang hào quang chúng ta là đem đi nấu trà uống được <laughs> tôi uống hoài hào <laughs> hoàng này không có đem lấy được bóp cũng không dính a di đà hiện xuống đưa hào quang a di đà mình chụp cái chân ngài cũng không dính mình ôm ngài cũng không dính đó là cái dùng hào quang đang chuyển biến xuyên suốt quý vị thấy là cái cõi cực lạc khó hiểu vô cùng có tướng mà tướng vẫn là sát na còn mình là tướng chu kỳ tức là cô học kêu là thực nghiệm lâm sàng con mắt có thể thấy tay có thể rờ bóc đính bao nhiêu thước hình chủ nhật gì cái kia là không có thấy dường như có hình chủ nhật có giống bông sen giống hệt cho bông sen của mình nhưng mà không nấu nước không được chụp dính được nó <laughs> chỉ là hào quang thôi thôi cái đó chúng ta tạm hiểu ờ, thì cái đó chúng ta phải qua cái kinh kim cang là nói rành nhất nhưng mà không có chỉ có áp dụng vào cái cuộc tu chỉ có thủ là nghiêm mới chỉ cách tu thôi tôi là tôi phục cái tuổi lăng nghiêm không có là bây giờ tôi không giảng bắt nhã chạy tôi coi kinh kim cang tôi hiểu lâu rồi nhưng mà khi tu làm sao mà qua bát nhã đi hãy làm sao thì không quá được hãy làm sao là thuộc về tư tưởng nữa mà không làm sao thì chẳng lẽ như vậy quái tới trần thủ lăng nghiêm mới chỉ cách về lúc mà đức phật thất sứ trường tâm bảy lần bát cái cái tâm của a, a nan thì ngài mới chỉ cách vào trong đó chỉ cách rồi mình tưởng đâu là chân tâm tới sự ngã nan lại nói nếu mà con nhận được cái này thì ma đang già đâu có bắt con được thì ngài cười nó a đang ơi nó không phải là chân đâu nha <laughs> nhưng nó cũng không phải là giọng mà nó là chân giọng hòa hợp tức là cái này ai lại ra nó tràn đầy nó ra cái này không phải chân tâm mà cũng không phải vọng tâm mà chúng ta thường kêu là niệm Phật bằng a la gia bằng linh hồn hay là chúng ta kêu là quân tập và hiện hành hiện hành là thế giới của sát na nhưng mà sát na khi nó thành tốc rồi thì nó mới thành a la hán được cái này là của nhập lưu nhất dẫn lai bất lai thôi chúng ta tạm vậy đi <laughs> thì cái thế giới này đó là có sắc thân có sắc thân bên ngoài có sắc thân bên trong thì cái nhị tiền định sanh hỷ lạc là dùng cả hai sắc thân chúng ta niệm phật rồi được cái hỷ cái hỷ đưa qua sắc thân bên trong xong xong mới có cái lạc rồi tới tam tiền là định sâu hơn thì cái sắc thân bên ngoài mất chỉ còn cái lạc thọ nó tràn hết cả cái thân bên trong thì cái này vi tế hơn nữa tôi phải giảng lại giờ quý vị phải trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi sự khác nhau giữa cái đó thành đã cực khổ à câu đầu này cực khổ đấy thì nó mất cái thân bên ngoài và cái lạc thọ cái vui nó tràn khắp cả thân bên trong thế mà người ta còn không đồng ý nữa nếu còn cảm giác thì còn quải lạc thọ khổ thọ gì cũng nằm trong khổ đế thân bất định thọ thì khổ dầu thọ lạc thọ khổ gì đã có thọ thì phải phải mất thọ là khổ như vậy là phải bỏ cái thọ luôn rồi tới cõi trời vô sắc à, là bây giờ bỏ thân bên ngoài bỏ thân bên trong bỏ bằng cách nào thì quý vị phải học trong cái đầu của chúng ta đó nó có năm cái cảm giác cảm giác của con mắt thì nó hội tụ ở khoa học y kêu là cái tiểu não <laughs> mà bên tiên kinh dịch với hoàng đế nội kinh thì nói rành hơn nhưng mà tôi quên rồi thì cái đó viết chữ tàu có sách tôi mua đó mất rồi kỳ tiếp thu này không lấy đâu mất tiêu hết không còn nữa thì đó tôi tiên tiên tiên thì nó cao hơn khoa học nó thuộc về trung giới nó không phải luyện cái thân nữa mà nó luyện cái tâm mà tâm đây lại là vọng tâm mới chết ngộ còn phật thì không phải tâm vọng tâm mà là chân tâm mà chân tâm là cái gì không là gì hết mà nó là tất cả chút nữa chúng ta qua cái đó còn không thì bữa khác hôm <laughs> nay nói cái giọng thôi thì ở đây tới cõi trời sắc giới còn nào đỡ bà giờ vô để bà té ai ai khỏe khỏe dẫn bà bà té mà cái là bà vô là thiêu à bà nữa đâu vậy cả hỏi bà cô hả ôi đất ơi kêu bà ngồi đi kiếm chỗ cho bà ngồi đi ừ, trời ơi bữa nay rồi để 25 tôi xuống dưới thăm bà lớn tuổi rồi đi chi ông lâm kỹ sư xuống rồi khi nào tôi khỏe tôi xuống tôi xuống rồi tôi vô là tiêu luôn á rồi bà về đi rồi ờ, nghe pháp phải không rồi tới là tôi xuống dưới tôi trả bài rồi ơi dưới <laughs> Thôi biết tiếng Miên đâu nói tiếng Miên Tiếng là tiếng Ấn Độ đó chứ nói tiếng Miên ừ, thôi bà ngồi nghe pháp <laughs> pháp ngồi ờ, dẫn cho bà ngồi chỗ nào có cái gì lót cho bà chấm ấm cho <laughs> trời ơi lớn tuổi ở dưới là an lạc quá rồi lội đây chỉ cho cực nhớ nhắc tôi lâu lâu tôi rảnh hai mươi lăm tôi xuống <laughs> tôi cũng gần vô lò thiêu rồi bà ơi rồi bà làm quá tôi vô lò thiêu trước à rồi giờ chúng ta trở lại giờ mấy ông bà nghe hay rồi ráng làm sao mà đạt tới cõi trời nhị thiền của sắc giới thôi khỏi qua vô sắc qua sắc nó cao lắm vô sắc là phải giữ tới 10 giới lận mà hai giới sau quý vị là không được đâu phải xuất gia không ăn sáng giờ tôi quá ngọ ngày mai ăn chay ngọ thì quý vị còn ở ngoài là tôi không cho ăn đâu tôi nói thật chay trường là quý rồi chay ngọ tôi không chịu chay ngọ xuất gia mà gặp sư cô chỉ lo tu không đó không làm gì hết ngày đi xin ăn ở đêm tí là coi nghe pháp rồi ngồi thiền thì được chai ngọ được còn không thì chai trường thôi thái quá cũng không đắc quả được mà cực khổ cũng không thất quả được chai trường là quý nhất nghe còn chai kỳ là 10 ngày chứ còn dưới nữa là tôi không 10 ngày cũng khó đi vào đạo quả đấy thành ra ai chai trường là tôi rất mừng và giữ thêm ba cái hạnh nữa nghe không cái cô này <laughs> cô, là cô ơi cô cô hạnh cô liên hiếu nè mấy cô ờ, như, như, như, như đó thì mấy người đó có thể giữ tám giới được mà tám giới là cái hạnh thôi còn cái đầu thì thôi khỏi cạo cũng được mấy cô không có chịu cạo đầu <laughs> thì không ngồi ghế cao nằm giường rộng không nghe xe mát múa đờn kèn không trang điểm phấn son dầu hoa không? cô như nhật cô bi thì đáng giữ những <laughs> cái đó thì nhờ những cái đó mình rảnh ra phải cái đó thì tất nhiên là tri túc tiểu thuật ít muốn biết đủ thì thời giờ mà rất nhiều nhưng mà đừng có bận cháu nữa <laughs> tôi thấy là cô, cô hạnh cô duy nhật đồ có cháu hết con rồi giờ tới cháu thì chết mộ đâu có thì giờ mà ngồi nữa ngồi rồi có số vốn kinh sáu sáu ọc ra rồi nghe tôi giảng rồi nghiền ngẫm lại cái chừng mình thấu hiểu nó mình nói được như tôi đó thì là mình đi khái rồi đó nó đã là tràn ai lại gia rồi thành ra tôi bắt quý vị trả là chỗ đó trả mà không được bố bối mà quý vị có đầy ai lại gia thì mới nói được còn không có là không nói được quý vị phải nhớ là tôi tha thiết muốn quý vị phải giảng sanh về cực lạc mà nếu quý vị được như vậy rồi thì nếu không giảng sanh về trung phẩm cũng hạ phẩm mà ở đây là nếu chết đây thì có ban hội niệm nữa dầu tập niệm ban hội niệm giúp đỡ thì cũng giảng sanh thôi à, tôi lo cho quý vị có hai phần một phần thể xác và một phần tâm linh thể xác là quán cơm gọi lúc giúp cho quý vị ít bệnh một chút thời buổi nào ăn bậy bạ là bệnh chết luôn Nha là đồ quá chất không à như tôi bây giờ cũng vậy tôi kiên cử vô cùng rau đồ thì nên trồng ở tỉnh xá mình không có để phân hóa học không có xịt thuốc gì sâu nhất là quý vị thấy cái bông bí là tốt nhất đó mà quý vị luộc cho tôi đó <laughs> tôi không dám ăn ông minh cảnh ông giỏi nó mở ra trong đó sâu mấy vị luộc chết một đống trong đó nó vô trong bông bí đó rồi quý vị không tìm coi vậy <laughs> quý vị để luộc đó mà nó chết rồi thì mình cũng hơi tổn không biết có bệnh gì không ờ, mấy cái bông bí mà sắc rồi thì không thấy còn bông bí để nguyên đó heo có bông rồi đem đi luộc hay hấp gì đó không biết mà ông minh cảnh nó mở ra sâu nhỏ nhỏ nhỏ đâu tôi nói chết rồi chắc không sao nó không được rồi đây là sự bệnh sự yếu rồi sự ăn vô nó bệnh mặc dầu là nó chết nhưng mà cái chất độc trong sâu nó vẫn còn thành đâu quý vị có mua ông bí lật ở trong cái cái nhị của nó coi có sâu không nhóc ở trong đó hết sự trước sự sau chẳng thấy cái này sâu nằm trong đó thành ra đồ ví dụ là nó khó khăn vô cùng thà là ăn ít mà ăn cho kỹ cái gì đừng có mua cho nhiều mà nó độc rồi ăn vô nó bệnh rồi làm sao cái bệnh thì không thể tu được thân ốm mập không thành vấn đề mà phải cho nó khỏe khoắn chứ quý vị muốn mập mập làm cái gì mập mà mập biểu ăn cho kể đóng uống nước cho nhiều nó mập thù lù rồi đi cũng như là một cái bao gạo lăn gì thôi đó chết rồi nên thành đó cố gắng làm sao ăn kiên cử một chút và nếu cần quý vị vô tỉnh xá trồng tôi thấy trồng ở bệnh trồng thì có trồng mà tưới nước <laughs> không ai tưới không bắt sâu không ai bắt quý vị làm làm cho tới nơi tới chốn rồi bẻ ra quý vị ăn mới cúng dường các sư chịu cực một chút tôi thấy có đa số rảnh rang thì xuống cái đất trống đó mà đất ở đây thì hơi khô cằn trồng riết rồi quý vị không để phân không gì hết mà nếu có trồng thì chắc phải có lưới vậy đó. tôi thấy sâu nó ăn quá trời quá đất <laughs> thì mình cố gắng thời buổi này phải vậy thôi Thôi giờ chúng ta trở lại bây giờ tới cõi trời vô sắc thì quý vị đừng tu cái này nó cao lắm quý vị phải giữ tới 10 giới nào? giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức thì chỉ có sức gian như tôi thôi chứ quý vị đừng có bắt trước không có làm được đâu bây giờ không tiền là quý vị cặp đất Nghe mỗi người nó có cái cái cái cái lớp nó khác nhau cái lớp tôi mà giữ tiền là coi không được tôi phải rảnh rang là tôi đi sâu vào thiền định tôi mới giải thích cho quý vị được mà tôi không đi sâu thiền định quý vị làm sao đi được quý vị ngồi giỏi lắm hai tiếng à. tôi là phải có thì giờ chín mười tiếng một hai ngày mà tôi chưa làm được có bảy tám chín mười tiếng bây giờ là suy rồi cái thể xác bây giờ đâu có mạnh như hồi xưa ngồi hai tiếng là muốn chết rồi đứng dậy là muốn đứng không nổi rồi vừa đi nó muốn té đâu nó té tay mà cầm muỗng ăn mà lâu một chút là nó rung rồi muốn nó đừng rung không có được cái tuổi nó là tuổi là cây già cây cỗi là người già phải người phải xí rồi. không thể nào chống lại được có tu tiên thì được nhưng mà tôi không muốn tu tiên nữa tôi muốn tu phật à, à khi tôi hiểu đạo phật rồi thì tôi giờ chết sớm chết trẻ gì cũng được nó có bệnh gì cũng được tôi ăn tôi kiên cử mà kiên cử nó bệnh à, thứ cho mày bệnh chỉ là tao biết mày bệnh tao đừng dính mắt vào mày thôi thì cái này là cái của đạo phật đạo phật thì không muốn sống lâu mà không muốn chết sớm cứ để tự nhiên cuộc sống thôi bởi vì chết trẻ mình đâu phải là người trẻ chết già mình đâu phải là người già nó sắc thân của mình vật lý sinh lý đâu phải là ta đâu phải là của ta đâu phải là tự ngã của ta cho tới 36 pháp nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ nhãn ái cũng không phải là ta không phải là của ta nhị xúc nhị thức 36 pháp đều không phải là ta không phải là của ta không phải là tự ngã của ta không phải là tiêu diệt nó hả không có vụ đó không phải là chạy trốn lên cao hả cũng không phải lên cao thì cũng nằm trong 36 pháp thành ra cái bài kinh 68 này rất là hay thì quý vị phải làm sao được cái lặng lẽ thí dụ như là đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói làm thức ngủ sống chết 16 cái thân này toàn là thân không mà giờ tôi đi tôi đứng tôi ngồi tôi nằm tôi bệnh tôi chết thì bắt đầu lưng hồi sanh tử khổ tôi uống thuốc làm sao tôi tôi sống lâu sống lâu chứ mà thuốc thì cũng phải ngủm cầu đeo cũng phải vô là thiếu thôi sống lâu 100 tuổi 200 cũng phải chết tôi muốn đừng già thì tôi đi mỹ viện là cắt mỡ trong thịt gì đó cho bớt sửa mắt sửa mũi rồi cho nó đàng hoàng nó đẹp lại 70 tuổi coi như 20 tuổi vẫn được thôi nhưng mà đi tới 100 tuổi rồi sửa được không phải đầu hàng thôi cái sửa đó là tạm bỡ kéo dài cái tuổi thọ mình năm mười năm mà tuổi thọ là cái đẹp thôi chứ tuổi thọ không chắc đâu cái tội là do cái cái tâm của mình có người đẹp mà vẫn chết trẻ như thường à, thì chúng ta phải học giáo pháp cho rành để rồi chúng ta đừng dính mắt vào sắc thân đừng dính mắt là sao ờ, mày già thứ để mày già nhưng mà tao biết cái biết tao không có già ờ, mày chết thì cứ để mày chết nhưng mà cái biết của tao không có chết thì lặng lẽ nhìn cái sắc thân đi đứng ngồi nằm ăn mặc nói là nó sao cứ để y như vậy nhưng mà trở về cái biết rồi tới cảm thọ cũng vậy nó cao hơn là cái sắc thân nha thì cái này phải nhất vãng lai <laughs> mới làm được cảm thọ của người và trời dục giới thì nhập lưu không làm được bởi vì nó di tế hơn thì phải có cái lặng lẽ cái chứng đắc gì bất tử di tế hơn liên tục hơn thì ở đây là bắt đầu có mặt na cõi trời dục giới có ai lại gia nhưng mà còn non nớt thì cái này nhập lưu không thấy được chỉ thấy được cái thô tháo của bốn của sáu của bốn đường ác thôi tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula tức là căn trần và thức có sáu cái đó thôi đường qua súc thì phải nhất dạng lại rồi qua tới thọ tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền thì phải bất lại rồi qua tới ái thì phải a la hán đại khái là như vậy thành ra tôi mới nói quý vị đó tu theo cõi trời bây giờ các nhà bác học đó tu theo máy móc rồi con người thành cái bộ máy rồi đây theo ông đỗ hồng ông nói đó máy nó chế ra giờ tinh vi vô cùng mình ngồi nhà mình có thể tiếp xúc với các bác sĩ giỏi nhất thế giới qua cái mạng internet gì đó rồi mình kể bệnh cho bác sĩ bác sĩ ngồi ở trước mình nhưng bác sĩ trong máy nha <laughs> chứ không phải bác sĩ bên ngoài thì bác sĩ sẽ chẩn mạch phải cho thuốc mới là kêu đi máy móc này kia rồi cái máy nó cho biết bệnh nó cho mình thuốc luôn mình uống luôn khỏi cần bác sĩ khỏi đi đâu ở nhà trị bệnh luôn có cái máy nó thay thế bác sĩ rất là tài tình nhưng trời ơi nếu chúng ta đi sâu rồi chúng ta thức cười bác sĩ đó là bác sĩ địa ngục chứ không phải bác sĩ thiệt cái máy thay cho bác sĩ cũng bởi vì tôi nói với người con người chúng ta bây giờ càng khoa học càng ngu không cần đi tỉnh xá không cần gặp ông phật nữa miễn nghe cái đĩa là được rồi mà tôi thiết là khác còn cái đĩa là khác mặc dù cái đĩa của tôi cũng như là cái cô cụ bà tâm nó không chịu đi nghe pháp nó nói nhà đĩa của sư cả đống tôi nói đĩa đó của tôi hả nó của sư thiết rõ ràng tiếng sư thiết không thâu đâu tôi nói cái đó không phải tôi đâu cô cái đó là địa ngục tiếng siết cho con nghe đó cô chưng hửng đó cô học giỏi mà <laughs> người là họ có cái đại học ở thằng qua mà, <laughs> cao lắm mà đâu có hiểu được cái đó chính bây giờ bác sĩ còn lầm cái chỗ đó đỗ ngộ đó cũng hay dầu cho bác sĩ có ngồi trước mặt mình là bác sĩ trong máy chứ đâu phải là con con người bằng xương bằng thịt bằng cái linh hồn có không thì mình nói chuyện với ông thì cái máy nói với mình rồi mình kể bệnh thì ông bắt đầu ông cho to này kia cho thuốc chỉ bệnh đàng hoàng rồi mua cái đó uống khỏi đi đâu hết trơn và bây giờ quá cao nhưng mà chừng ngày <laughs> con người càng ngày càng chết con người trở thành một con người máy bây giờ chúng ta phải trở về với thiên nhiên thôi thành ra tôi mới tổ chức quý vị đi ngồi thiền là trở về với thiên nhiên rồi quý vị sẽ thấy cuộc sống quý vị nó trẻ nhạt rồi do thiên nhiên mình thấy cuộc sống mình tươi mát có một cái gì mà bao la một cái gì rộng rãi một cái gì thanh tịnh an lạc vô cùng chính cái an lạc này quý vị sẽ thấy được cái sự thật giờ ngồi thiền cái chạy vô trong cốc hay trong tỉnh <laughs> xa rồi đóng cửa mở hai ba chục cái quạt máy rồi có người bày đặt lấy coi sư gì chùm vô là thấy đủ thứ hết ấn chứng ấn ông nội tôi cho ông chứng cái gì <laughs> thấy ma thấy quỷ thấy đủ thứ hết trơn <laughs> rồi nó đổ mồ hôi hết bệnh thì nó ngực quá nó phải đổ mồ hôi chứ sao rồi chùm tới thui thì nó thấy bóng ma hận quỷ này kia rồi nói phật bà quan âm rồi toàn là cái thức mình biến ra không tôi không chịu cái đó tôi đã biết cái đó lâu rồi cái đó là cái tự mình nhốt mình vào ngủ âm ma rồi tự mình giết chết mình làm cho mình điên đi chúng ta phải trở lại với thiên nhiên thiên nhiên là một cái một cái hiện lượng tánh cảnh một cái thiên nhiên nó sẽ đưa mình đi tới đạo quả thật sự thành ra đức phật thường kiên đó con mà xin nghe pháp rồi mà cũng nói nghe pháp rồi có sứ dụng pháp lý rồi các con hãy tìm chỗ ngồi thiền dưới gốc cây bên bờ sông hoặc là tha ma nghĩa địa bên cõi trời rộng rãi bãi biển bao la ngài đã dẫn chỉ trở đoạn rồi chứ đâu phải người biểu vô trong phòng mà mở máy điều hòa <laughs> mở quạt máy hai ba chục cái <laughs> hồi đó tôi lên đi trình tới trung tâm cũng vậy trời ơi cái tiền đường ngồi thiền nó động tất cả mấy công đất sang hoàng thật là sạch sẽ quạt máy còn bốn năm chục cái <laughs> ông trụ trì hỏi sư thấy cái tiền đường này ngon không tôi cười cười không dám nói cái thiền đường bây giờ có 10 mẫu bây giờ mà quạt máy chân diện làm sao mà ngồi thiền là trời phải trời đất bao la chứ rồi ở trước mình là một vùng trời bao la một cái biển mà không dòm thấy bờ bên kia chi vậy cái hoàn cảnh là ảnh hưởng tới tâm của mình thân tâm và hoàn cảnh cái thân phải mạnh khỏe ít có bệnh ít bệnh chứ không phải mập lù nhá <laughs> tức là con người phải sảng khoái trong người mà sáng khoái không phải là mập cũng không phải là ốm nghĩa là quý vị nào có ăn gạo lứt số 7 rồi mới biết cái sự sáng khoái của thể xác ốm thì ốm thiệt nhưng mà con người nó lân lân nó lân lân vô cùng rồi cái hoàn cảnh bên ngoài phải là một cái hoàn cảnh bao la rộng rãi thì không cái nào bằng biển à, không cái nào bằng ở trên đồi núi cao nhìn xuống bao la thì nhờ có đó cái tâm mình nó theo cái ảnh hưởng của hoàn cảnh nó sẽ bao la theo thì bao la thì mình được an an lạc mình định tâm thì cái định tâm mình cho mình thấy sự thật thành ra đầu tiên quý vị phải nghe pháp đặng có số vốn từng đó mới học cái pháp lý mình đã học ra thì trong cái cảnh thanh tịnh này mình hiểu liền quý vị đi học quý vị nhớ mà muốn thuộc bài quý vị chạy ra hàng thịt ra chỗ ngoài chợ bán cá học từ sáng tới chiều quý vị thuộc tôi chịu tôi xuống địa ngục quý vị phải kiếm chùa cho thanh vắng quý học chừng năm mười phút là quý vị thuộc rồi mà nhất là quý vị còn trẻ chưa có bị cái bụi đời nó dính vào mình mình quý vị học mau lắm cứ như cái con ờ, lăng Chi giờ đó nó không có học bữa nay tôi gặp nó tôi nói trả bài nha <laughs> tôi nói con có học tôi nói phải trả thôi <laughs> thì nó lấy cô sư phụ nó cô như nhật nó coi qua có hai ba bận nó trả thật long liền con trẻ phần là có học nữa cái tâm nó còn trong trắng thì nó coi qua mà cái nó học đại học mà nó qua nó coi qua là nó thuộc liền còn những người mà tội nghiệp <laughs> như cái cô đào tôi thấy tội nghiệp học là mấy tuần lễ nay mà trả được không tới một phần ba bài mà không biết chữ nữa nó khổ cho đó rồi tôi do cho cô bi không biết cô có giúp dụng dạy cổ phải biết chữ chứ việt học mấy bữa à rồi đây có cô yến là độc đáo khốn vốn không biết chữ tôi hâm tôi nói phải biết chữ nha cô học chừng bảy bữa giờ học trả bài rót rót có cái niềm tin kính ở tôi sợ tôi rầy sợ tôi phiền rồi tôi kêu là cô bắt đầu học như vậy rồi tôi mới ăn sai rồi tôi giúp đỡ cái gì tôi, tôi đâu phải muốn cái gì hứa tôi muốn tất cả đều giảng sanh mà giảng sanh thì phải biết chữ đâu phải cần học tới đại học nhưng mà biết đọc biết viết rồi phải sống cuộc sống đơn giản rồi phải bắt đầu kiếm thời giờ ngồi thiền hoàng đầu ngồi không được 15 phút nửa tiếng một tiếng rồi hai tiếng rồi có đầu tiếng tới là ba bốn năm tiếng rồi phải bật sống ít chút đặng có thì giờ rảnh mà đi ngồi thiền chứ tôi không biểu quý vị là đừng làm cái gì hết tu chừng đó cặp đất mạng sao đừng làm gì hết là phải xuất gia mà xuất gia chưa chắc à bây giờ gặp mấy sư cô đi làm không quả chết màu luôn nó kiếm tiền đem vô cho tam bảo tôi đang không có vụ đó xuất gia là phải không tiền không bạc không nhà không cửa phải lấy pháp lý làm thầy cái đó là đức phật dạy minh đăng quang cũng đọc lại mấy lời người tu chỉ còn pháp lý thôi còn tài sản tiền bạc ăn uống là phật tử mình xin vật chất để nuôi thân phật tử nó xin tinh thần để nuôi tâm cái tâm là cái chánh mà người xuất gia mà cái tâm mình như thế nào đó quả không biết gì hết thì làm sao người cư sĩ nó cần mấy nhà tu cần cái gì nó cần mình chùa cho chùa to cột lớn sao nó cần mình là sống sang trọng sao người cư sĩ nó có đó nó dư sức rồi tiền bạc là nó nắm trong tay danh lợi mà sắc tài nó nắm trong tay rồi nó chỉ cần làm sao xin cho con mà đừng có đau khổ trong cuộc sống nữa đạo phật là đạo thoát khổ mà bây giờ tụi con khổ quá Tụi con cứ chạy lẫn vẫn cải sửa hoài Bây giờ đừng cải sửa mà thoát luân hồi làm tháo Thì sư phải giúp cho con cái đó Cái đó là cái bổn phận của người xuất gia Xuất gia đã không tiền, không bạc, không nhà, không cửa Tối ngày coi kinh là chìm trong thiền định mà không trả lời được nữa Thì trong câu xấu còn làm gì được nữa sung sướng quá trời đâu có đi đâu không còn bận vợ bận con bận cha bận mẹ gì có vô lượng cha mẹ vô lượng đứa con thì tất nhiên mà lo chung mình không có dính mắt vào đâu hết thì chính con lý mắt này là phật còn cái gì nữa thôi tới đây thôi thì <laughs> giờ nó hết lâu rồi để còn thọ giới nữa à, thì quý vị về cố gắng thì đây là tôi trả lời tất cả câu hỏi số 1 phân biệt giữa nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ nhãn ái mà không phải nhãn không mà còn cái lỗ tai còn cái lỗ mũi còn cái miệng còn cái thân à, nhất là cái ý là khó nhất Nghe không? Quý vị làm sao trả lời được câu hỏi số 1 này cho rõ ràng Thì quý vị đi sâu vào cái quả đầu tiên, quả nhập lưu Còn chín câu hỏi sau thì dễ thôi Nhưng có câu hỏi số 8, số 9 là câu hỏi gạt Mà chắc quý vị cũng lộn vào cái lòng tôi <laughs> Thì từ đó tôi tới Rồi không khéo tôi bắt bị hương hoặc là cạo đầu quý vị thôi nếu vì câu này rõ ràng thì câu số 8 số 9 không bị rạc tôi sẽ đặt cái 7 ở đó. <laughs> cái gì thì dở cái chỗ đó không có nắm cái gốc ở đây thì có ông Tiền khánh như coi như thực đó là giải thích rất hay rồi giảng rồi giảng vào chi tiết rất hay nhưng mà nắm cái gốc thì không nắm được nắm cái gốc phải là một người sống thật đơn giản và thiền định thật sâu nghĩa là ăn nằm với nó ăn nằm với nó thì đây có tôi <laughs> tôi làm cái đó được tôi thì tôi nắm cái gốc tôi giảng đã rồi là tôi đưa cái gốc thôi năm giới tám giới mười giới hai trăm năm chục giới ba trăm bốn mươi tám giới cuối cùng còn có một giới rồi cuối cùng không còn giới nào chỉ còn cái lặng lẽ thôi cái đó là cái gốc nhưng phải giảng cho rành và cái thực chứng con đường đi như thế nào phải chỉ cho rõ thôi vậy tới đây xong ha vậy trước trương dứt lời một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chống giảng sanh về cực lạc và thành phật đạo nam mô a di đà phật